yeah. Nhóm mình có vô nhiều không? Giờ được 12 nữa. Dạ, chúng con chào sư ạ. Dạ, chúng con chính lãnh lễ sư ạ. Chào dạ, cô. Dạ, chúng con lãnh lễ sư. Dạ, con cũng xin lãnh lễ sư ạ. À. Nghe lễ nhiều quá. <coughs> dạ, sư khỏe không sư? Dạ, đỡ con tốt. Dạ. Dạ. Trước khi mình bắt đầu á, Si Si có ra thông báo gì hay cập nhật gì không Si? Mà trai à, đường hay hoành quá, tráng quá Si. rất hay, rất hay, câu hỏi đó Thưa với lại bà con nó có chuyện như thế này, là giờ cuối nó có một tí, có một tí trục trặc đó là chúng tôi tính bay thẳng từ châu Âu, ừ, rồi bay về thì bay từ thụy sĩ bay về bangkok rồi mới bay đi manale nhưng mà giờ cuối thì không tất cả các chuyến bay đều phải về dân không hết và nghe tình hình bệnh thì ờ, với 10 giờ đêm với nghiêm với nghiêm đến 4 giờ sáng rồi ờ, mình phải lấy hai lần test cái PCA test một lần trước khi bay tức là test tại thụy sĩ thì xuống cái trường dân công mình phải test thêm một lần nữa thấy ngán quá thấy test hai lần ngán quá ừ. bên đây chúng tôi cũng đã chích ngừa ba mũi rồi bây giờ họ bắt test hai lần tức là sắp lên máy bay test một lần yeah, dạ, rồi xong xuống thị trường nó test một lần nữa là hai lần test dạ không test đó là test nhanh bạch sư test nhanh chứ không phải test pcr đâu ạ không pcr là tại thị sĩ tại thị sĩ tôi tự báo tin là tại thị sĩ test pcr còn test tại tại tại tại ờ, tại dân công là test kiểu gì cô à là test kiểu dạ, nào test test tại Django là test nhanh ạ nghĩa là nó chọc mũi xương một cái rồi nó cho kết quả một tí nó cho kết quả 2 phút là <laughs> là nó ok nó đi liền còn okay. còn hiện tại bây giờ quy định với người nhập cảnh thì cũng không cần kết quả test PCR chỉ cần kết quả test nhanh mà có xác nhận mà tại thị sĩ à, tại tại yes. điểm xuất phát là tại, tại điểm xuất phát là có xác nhận một cái test nhanh chứ không phải cái test PCR test PCR là test cái quy trình nó phức tạp hơn còn bên thụy sĩ sư đi sư chỉ cần một cái test nhanh thôi nhưng mà test ờ, nhanh đấy okay. có xác nhận là nó negative Hay quá. xong xuống sân yeah. bay sư test một cái test nhanh tiếp ok là yeah. sư sẽ tiếp tục đi ok yeah, dạ, nhưng yeah, dạ, mà thôi. ở Yangon tới nghiêm 10 giờ nhưng mà thật ra bình thường tới bắt đầu giờ tối là người ta cũng hạn chế đi lại rồi nhà yeah, rồi không mình không có nhu cầu nhưng mà mình nghe tình hình nhưng cũng ngán thì yeah. Dạ. uh, ờ, để coi để coi hy vọng thì, thì, thì cái, cái, cái, cái câu hỏi của cô Michel võ cũng hay đó Nên là chúng tôi báo trước rồi Ờ, chưa chắc chưa, chưa chắc đi ờ, bởi vì có khả năng đó là đi bây giờ trước mắt là thấy 50 phần trăm là đi đó nhưng mà để coi, coi còn thêm tại hiện giờ tôi chưa có visa hiện giờ tôi chưa có xin visa để tôi tìm coi ờ, hy vọng trong vòng 10 ngày hoặc là hai tuần để coi cái tình hình bên đó là sao rồi mình mới chọn chuyến bay chọn chuyến bay nó đỡ cực nhất chọn chuyến bay là đỡ cực nhất dạ rồi bây giờ mình bắt đầu vào buổi giảng đi rồi để nói chuyện mình tính sao mình tính qua bên group á mình nói chuyện nhau bên group rồi dạ dạ vâng dạ chúng con xin bắt đầu dạ thưa sư à, thế nào là một thiền sư và ví như vị sư chưa chứng sơ thiền hay sơ quả có nên dạy về thiền chỉ hoặc thiền quán không ạ à? kính tri ân sư à, ngay trong câu hỏi nó đã có vấn đề bây giờ nếu mà nói rằng phải có sơ thiền có sơ quả thì xin hỏi ai là người xác nhận việc nó đắc hay chưa đắc có nghe kịp không ví dụ như nói về giờ nói là phải là phải đắc mới, mới, mới, mới, mới, mới dạy thì tôi hỏi vậy chứ mấy vị mà họ họ như ngày Pa A hoặc ngài Mahasi đó thì dựa vào đâu biết là họ có đắc nếu mà họ mình muốn biết thì chỉ có cách là tự họ nhận thôi mà nếu mà có cái chuyện mà tự nhận á dầu là họ nhận đúng và nhận sai đó là một cái chuyện rất là nguy hiểm bởi vì bữa nay cho tôi nói thiệt luôn cho tôi nói thiệt ép tôi thì tôi phải nói nhà chứ tôi không muốn nói nhưng mà ép quá thì tôi phải nói tức là ai cũng biết chứ dân Việt Nam là cái chuyện đó rất là nguy hiểm tôi đã nói là nó đã tôi đã nói rồi bây giờ tôi nói nó là lần nữa cái tiêu chuẩn của hôm nay là chỉ có pháp học thôi tức là nghe vị nó nói cái gì rồi mình về mình dò lại trong kinh điển đó, đó là điểm duy nhất mình tin được chứ còn mà đòi là phải đắt này đắt kia thì rất là nguy hiểm bởi cái đắt đó là không ai kiểm tra được hết tôi, tôi nói nghe hiểu không thí dụ như như ngày pa ao ngày pa ao và ngày sumin mà ngày giảng tôi có lòng nghi ngờ thì tôi nghe xong bây giờ tôi dò tôi dò trong kinh điển ít ít ra tôi có điểm tựa còn bây giờ nói rằng phải đắt mới dạy đó thì tôi không biết tôi dựa vào đâu để biết vị đó đắt chỉ trừ phi vị đã nói nha mà Việt Nam mình mà nếu mà mà có cái tiêu chuẩn mà mà mà, mà sơ quả sơ thiền á, mà mới dạy được đó thì rất là nguy hiểm cho Việt Nam Việt Nam mê cái gì lạ chẳng hạn như cách này mấy hôm Việt Nam mình đó là tung cái tin là có một vị nào nó ăn mặc te tua đó là, là trời ơi cả đám thôi tung hô tôi xin nói thiệt tôi nói này ra tôi nhục lắm mà không thể không nói tại quý vị ép phải nói cái đó rất là bậy bởi vì theo luật á, chuyện đầu tiên á, muốn biết vị đó tu chân chánh hay không thì dựa vào hai điểm thứ nhất là cái tri kiến chứ không thể nào thấy liêm diêm liêm diêm mà nói rằng bị đó tu đàng hoàng thì tôi nói thiệt chứ trên đời này nó là biết bao nhiêu người mà liêm diêm mà, mà phát hiện ra thấy ghê lắm cho nên cái liêm diêm nó cũng khó nói lắm à. cho nên đành phải dựa vào cái gì mà mình có nền tảng kiểm chứng trong khi cái chuyện đầu tiên đó là y áo mà mặc vẻ là sai luật bởi vì trong luật không cho phép một vị tỳ kheo mặc cái y mà tùm lum màu như vậy nha nhớ nha cái đó tôi nhắc lại lần nữa cái chuyện đầu tiên tôi chưa biết bị nó đắt cái gì giữ giới thế nào mà chuyện đầu tiên đó là đã sai luật cái chỗ là là ăn mặc tùm lum thứ hai một cái người có lòng thiểu dục đó thì họ trốn chui trốn nhủi trốn ai mà đi mà mà mà mà lè như vậy mà cả đám mà nó đam mê nó đắm đuối thì nó kẹt quá nhưng mà chưa một vị chưa đủ giờ giờ mới giọng thêm vị nữa vị kia là y vàng mà à, mà mà pha tí tí xanh tí tím còn bây giờ có quỷ còn chơi ghê hơn nữa là mặc nguyên bộ một bộ màu trắng rồi trên nó điểm tùm lum nó giá dưới theo trong luật cái đó là, là nó sai bét rồi bởi vì hình ảnh của vị sa môn thích tử không phải như vậy không phải như vậy và thiểu dục thật sự đó là người ta tôi nhắc lại lần nữa thiểu dục thật sự là người ta trốn chui trốn nhủi chứ không có phải mà đi mà nghinh ngang như vậy để cho thiên hạ ngắm nhìn thì cái đó cái tính diễn xuất nó nhiều hơn hơn là nội dung nha mà Việt Nam mình đó cái đó mình dân mình tôi nói cái gì về chính trị là một tôn giáo là hai dân Việt Nam là những con cừu những con chiên khờ lắm nó kẹt như vậy đó à, có lẽ là do thời gian dài nhìn thấy những vị mà tôi tạo gọi là phú tăng á sang giàu chùa to vật lớn họ họ bị họ bị ớn rồi họ bị nhàm họ bị dội rồi Bây giờ lòi ra cái gì mà nó ngược là họ thì họ theo cái đó thôi à, cái đó thì nếu mà đến với Phật pháp mà đến theo kiểu cảm xúc như vậy thì nó nguy hiểm lắm nha ở đây cũng vậy cái chuyện mà nói rằng đắc thiền ấy, mà mới đắc thiền thiền hoặc là đắc đạo mới dạy được thì tôi xin hỏi hai câu câu thứ nhất ai là người có thể xác định rằng cái vị đó đắc trừ phi chị đó vị đó nói ra như vậy thì mình chỉ còn có một cách thôi là coi vị đó nói cái gì đó cái đó cái điểm này mình còn dựa được nha chứ còn mà nói rằng ừ, mà mà mà mà, mà phải đắc cái mới dạy được thì cái tiêu chuẩn đó thứ nhất tôi nói thiệt thời này mình tìm được cái vị đắc là, là cũng đỏ con mắt nếu mà có thiệt tôi đang nói đắc thiệt còn nếu mà không đắc mà tự nhận thì nó nhiều cách lắm một là nói thẳng ra tôi đắc còn hai nó là diễn liêm diêm liêm diêm đi đứng lừ lừ chậm chạp mắt ngó xuống vậy đó y áo thì tả tơi chỉ cần ăn theo cái bình bát nữa là hốt cả đám đệ tử luôn cái đó thì cái đó nó nguy hiểm nha cho nên tôi giả định tôi là một người đi tìm đạo học thiền thì tôi cái mà tôi chú ý là ông ông nói cái gì chứ còn mà cái chuyện mà ông nó có đắc cái gì thì tôi sợ tôi sợ ba cái nhãn hiệu đó nha cho nên chuyện đầu tiên là ai ai cho mình biết vị đó đắc trừ phi chị vị đó nói mà nếu mà cái chuyện mà tự nói ra mà nó được phổ biến thì như vậy thì Việt Nam thánh không à không cho nên tôi xin quý vị cẩn thận các vị hỏi tôi vậy, chứ ai là người có khả năng có thẩm quyền để dạy thì tôi xin nói ờ, thời này thì tôi chỉ dựa vào vị nào có giáo lý thôi có pháp học ví dụ như ngài phải ao ngài không phải nói không mà mà những điều ngài nói đó mình phải cắm đầu mình nghe mà những điều ngài nói mình nếu muốn mình có thể kiểm chứng ở đây trong room này có nhiều người đi học Thái Lan học Biến điện có lẽ hiểu tôi muốn nói cái gì nhà Pa không phải là không phải là vị thiền sư tự phát tự nhiên cái là trên núi ba chục năm cái nhà xuống nó mở thiền viện phải mà ngài có cái quá trình học thuật rõ ràng lắm ngài ba ao là người một người nếu cần phải nói ngài là một vị học giả đó ngài giỏi lắm các vị có đọc những cái công trình của ngài về Mahapathana mới thấy ờ, ngài là bị một vị học giả uyên tâm về Pathana về Atidam chứ không phải là ngài thì dở ngài là một tay phải nói là cực giỏi về Pali từ hồi trẻ đó từ hồi trẻ là ngài đã là đã tốt nghiệp cái trường ờ, Pali ờ, và bản thân ngài là một học giả A Di Đà và mà ngài cũng có một cái chiều dài ờ, tu tập thiền định tu tập thiền quán với các vị danh tăng tên tuổi địa chỉ rõ ràng chứ còn đó đó là những cái mình kiểm chứng được chứ còn ba nó là đắt rồi mới dạy được thì thì tôi thấy ghê quá bởi vì thứ nhất biết ai đắt thứ hai cái này nó thiệt có theo trong kinh thì có những trường hợp người ta đắc thiệt nhưng mà ta không có khả năng dạy còn có nhiều người họ có khả năng dạy nhưng mà họ không có đắc nó có trường hợp đó ừ chứ ờ, và nếu mà mình chỉ biết khư khư là anh có đắc anh mới dạy thì cái đó tôi xin nói thứ nhất là vị đó có đắc hay không thứ hai nữa là nếu mà vị đó, có đắc thiệt nhưng vị đó không có cái kiến thức về giáo lý thì cũng kẹt chẳng thà cái ông phàm tăng mà ông có kiến thức giáo lý đó. mặc dù ông chưa thực chứng ít ra ông dắt mình đi đúng cái chuyện ông ông không biết ông chưa từng ăn canh chua lần nào hết ông chưa từng uống cà phê lần nào hết nhưng ít ra ông biết cái cách à, pha chế cà phê biết cách nấu canh chua thì ít ra mình cũng còn hy vọng còn đằng này mình nói rằng cái ông này ông từng ăn mà dựa vào đâu biết này từng ăn từng ăn canh chua từng uống cà phê là một thứ hai nữa coi chừng họ có ăn canh chua họ uống cà phê rồi nhưng mà họ là người vụng về trong kiến thức trong diễn đạt thì coi chừng á cuối cùng cái cà phê mà ông dạy mình pha cái, cái canh chua mà ông dạy mình nấu có vấn đề nha cho nên đến lúc này tôi vẫn lặp lại là đối với tôi thì cái tiêu chuẩn để mà đánh giá một vị sư như thế nào hoặc là một vị thiền sư như thế nào ừ, mọi người có thẩm quyền để dạy đạo hay không thì theo tôi và chốt lại một câu là những gì vị đó nói những gì vị đó viết mình có thể kiểm chứng được còn nếu mà nói tôi không có khả năng kiểm chứng thì tôi xin chia buồn nha tôi xin chia buồn bởi vì đi học đạo mà nó tôi không có khả năng nếu mà không có khả năng thì không chuyện gì để nói không còn chuyện gì để nói với người như vậy cái người nói là tôi không có khả năng kiểm chứng lời sư phụ thì thì thôi hết ý nha ok tôi cho là đã trả lời xong rồi đó yeah. dạ, dạ chúng con tri anh sư dạ thưa sư câu hỏi tiếp theo cũng liên quan về pháp hành à, dạ sư cho con hỏi khi niệm và định mình yếu thì đề mục tâm quán khiến mình phóng dật thất niệm con đọc trong sách sư vậy mình trở về hơi thở để cho niệm và định mạnh lên phải không ạ à? con cảm ơn sư ok này nó có chuyện thế này nói mà nghe nhọc tôi xác định tôi chưa có đắc sơ thiền sơ đạo nha nhớ nha chưa nha tôi chưa đắc cái kỹ hết tôi chưa đắc gì hết tôi chỉ dựa theo cái kinh sách tôi biết và trong room này có người hoàn toàn có thể kiểm chứng lời tôi nói thứ nhất là trong tăng chi á đức phật ngày trong cái phần mà hai pháp á, ngày có dạy thế này à, những ai thấy mình à, định còn yếu á, thì nên tìm đến cái người mà mạnh về định để hỏi những ai mà thấy mình yếu về tuệ đó nên tìm đến cái người mà mình tới thấy hoặc mình tin là tuệ không mạnh đó hoặc là họ chuyên tu tệ đó mình hỏi đó là một bài kinh mà bài đó có trong Kalama có trong cái bộ nhật tụng Kalama có rồi cái bài kinh thứ hai nó ngày dạy rằng là có bốn hạng hành giả đó là chỉ quán trước chỉ quán chỉ trước quán sau tức là tu thiền định trước và tuệ sau rồi cái hạng thứ hai là tuệ trước mà tu thiền, thiền à, định sau có hạng thứ ba là chỉ quán sông tu tiếng Bali gọi là Yuganatta Yuganatta là chỉ quán sông tu hạng thứ tư là chỉ tu thiền quán thôi tu thiền quán mà thôi tổng tổng cộng là bốn hạng nha thì tùy cái căn cơ của mình các vị hỏi sao biết mà tùy thì cái này chỉ một là giáo lý bản thân hai là phải kiếm thầy bạn nhưng mà trong kinh có cho mình biết bốn hạng như vậy à, rồi cái trường hợp tài liệu thứ ba đó là chú giải của kinh Mahapathana trường bộ tiếng Bali gọi là Sukmangalakvilasini đó là cái tên sách đó, tên sách xuống Mangala Vilasini thì trong đó có chú giải trung chú giải ờ, trong đó chú giải bài bài kinh nghiệm xứ trong đó nói thế này cái người ái tham ái nhiều mà mà cái trí chậm ấy, thì tu thân quán ái nhiều mà trí nhanh thì tu thọ quán tà kiến nhiều mà trí nhanh à, trí chậm á kiến tà kiến nhiều mà trí chậm thì tu thọ quán đó tu tâm quán mà tài kiến nhiều mình trí nhanh thì tu pháp quán ở trong đó chỉ có nói đến tham ái và tài kiến thôi à, đây là tôi thấy ở đâu tôi nói cái đó có nghĩa là nãy giờ tôi cung cấp các vị ba tài liệu tài liệu một là là ngày khuyên yếu cái nào thì thấy mình yếu cái gì thì nên tìm đến thầy bạn mà mình tin á để mình hỏi đúng không thấy mình yếu yếu niệm hay yếu định thì để tìm đến người đó mình hỏi cái bài kinh thứ hai là ngày xác nhận rằng có bốn hạng hành giả như vậy đó không chỉ trước quán xa quán trước chỉ sau chỉ quán cùng lúc và tu thiền quán mà thôi và cái tài liệu thứ ba đó là chú giải kinh đại niệm xứ trong trường bộ kinh ấy không rồi bây giờ hàng cái câu hỏi của các vị là muốn trao dồi định và đâu dồi niệm thì bằng đề mục nào thì tôi xin ôm lại một chút các vị vào ở trong thanh tịnh đạo thông tin đạo mà cái phần định phần giảng về đề mục đất ấy không phần đề giảng đề mục đất đã cho địa chỉ như vậy rồi mà nó xưa con biết tìm ở đâu thì tôi cũng chia buồn luôn nha người ta đã cho tới đó rồi tức là thanh định đạo phần định mà cái, cái mục mà giảng về đề mục đất à, chỗ ta nói rất là kỹ tức là cái cái căn tánh cái khuynh hướng như thế nào thì à, nên tìm đến cái đề mục nào à, với mình rồi trong đó cho biết tới những người mình may mắn mình gặp được những cái vị mà mà mà mà mà mà mà, mà chân sư chân sư minh sư mà họ kèm cặp cho mình nó thì quá tuyệt còn không nó tự mình học giáo lý mình dò trong đó có ghi rõ cái người mà tham nhiều thì cái biểu hiện như thế nào à, từ sở thích cho đến sinh hoạt sân nhiều si nhiều tham tánh tham tánh sân tánh si tánh tầm tính giác tất cả là sáu tánh à, tức là tôi trong bản dịch chúng tôi dịch lại đó là tánh là dục tánh nộ nộ tánh độn tánh à, rồi đảng tánh à, rồi mộ tánh và ngộ tánh ừ, tất cả là sáu sáu khuynh hướng tâm lý thì trong đó ghi rõ là mình tự mình xét hoặc là hỏi sư phụ nếu có sư phụ từ tự mình học giáo lý mình xét tức là những cái đặc điểm về tánh ý sở thích sinh hoạt hành trạng à, của người tánh thao thì nó có những cái đặc điểm gì sân si có đặc điểm gì à, đánh tầm tính tính và tính giác có đặc điểm gì ừ. à, chứ còn mà mình không thể nào mà nói chung chung là con là tấm con vậy có hợp đề mục nào nên nhớ phải có tài liệu phải có kinh điển thôi nha lỡ có trật á, mà dựa theo kinh điển mà mình có hành trật nó không có tích còn cái này cấm đầu thờ một sư phụ nào đó mà cái sở học ông có vấn đề và không có căn cứ không à, thì cũng kẹt à, mà tôi xin chia buồn lần nữa tôi là người Việt Nam mà tôi lớn người mình quá đi không sao dễ tin quá người mình là cứ mê hình thức thì ờ, thì hỏi thì nói chứ còn tôi thấy kinh điển thì em chịu học ừ, kinh điển chịu học tôi nhắc lại thanh định đạo á, phần định đọc cho kỹ không phần định rồi tiếp theo đó là coi trong kinh tạng cái bài nào mà nhắc nhiều về tiền chỉ tiền quán thì mình dò ngược trong chú giải mình đọc chánh tạng nhưng mà mình dò chú giải mình coi chú giải cái chỗ đó giải thích làm sao à, giải thích làm sao ví dụ như là, là, là, là, là như tôi vừa nói đó là mình thấy mình thuộc về cái khuynh hướng tâm lý nào thì mình theo đuổi khuynh hướng đó trong đó ví dụ như quý vị hỏi tôi bây giờ chị trả lời lung tung mông lung bây giờ chị chốt lại dùm câu trả lời được hay không thì tôi nói thế này cái đề mục mà mà mà gọn nhất để bắt đầu cho cái người mà sơ cơ đó. thì tự mình coi coi mình đó là người đức tin nhiều hay là tham nhiều hay là sân nhiều thí dụ tánh mình tham nhiều đó thì mình coi mình tham cái gì tham ở trong vấn đề nam nữ tham trong vấn đề ăn uống tham trong vấn đề chỗ ở tham trong vấn đề vật dụng uh, tham trong cái quan hệ xã hội mình coi mình nặng cái gì ví ừ, dụ như mình tham ở trong vấn đề mình có những người họ tham những cái tham họ nặng về thân xác họ thích điểm tô trang sức à, hương liệu mỹ phẩm thì đúng họ phải quán cái gì quán thể trượt là quán tử thi ừ. à, còn và chẳng cẩn hạn như bản thân tôi thì có hai cái đề mục mà mà, mà tôi tâm đắc nhất đó là ờ, trong uh, tôi dựa theo kinh gì đó kinh Grimananda à, kinh Grimananda thì khi mà ngài Grimananda ngài bị bệnh thì Đức Phật ngài dạy cho ngài Na 10 cái pháp quán niệm thì trong đó có có hai pháp quán niệm mà tôi đặc biệt tôi chú ý đó là cái pháp quan niệm về vô ngã ừ. thân này do duyên mà có lập ráp hoàn thành không? có rồi phải mất cái trong đó có cái pháp quán quan niệm vô ngã cái quan niệm thứ hai mà tôi tâm đắc ngay lúc này đó là quan niệm về về bệnh tật à, trong 10 pháp quán niệm của kinh Krimanan trong đó có cái pháp quán niệm về bệnh tật tức là mình cứ nhớ rằng mình có thích cái gì mình có đầu tư cái gì mình có hy vọng mỗi cái gì thì cuối cùng mọi thứ này sẽ kết thúc bằng một cơn cơn trọng bệnh trừ ra trường hợp mình bị tai nạn rớt máy bay bị đụng xe ờ, cây đạ ngồi đây cây đổ đá đè đất lở chứ còn nếu mà trừ những tai nạn nó ra thì ai cũng phải kết thúc bằng một cơn bệnh hết dầu đó là chết già dâu là chết già đó cũng phải kết thúc bằng một cơn bệnh thì ờ, ngay lúc này mà cái ám ảnh tôi nhất trong lúc này đó, mấy ngày nay tôi nghe đau dữ lắm đau nhiều tổ tử đau lắm mà đây chính là lúc mà thiên sứ nó tới báo mình biết 53 tuổi mà như vậy thì nếu mà có ráng lắm đó, thì ráng lắm đó thì chắc cũng hai chục năm nữa bởi vì nó rượu rã rồi thì như vậy tôi quay lại cái cái đề cái câu hỏi của cô đó là muốn trao dồi định thì mình có gồm có mình cũng gồm có mấy cái đề mục mà dựa theo cái căn tấm của mình khuynh hướng tâm lý còn muốn tu tuệ thì nãy nói rồi cũng phải dựa vào mấy cái đề mục mà hợp với căn tấm của mình nhưng mà nói nên chưa nghe là dầu thiền sư hay là dầu bản thân mình cố ý mình để mình dò ra được đó, thì cái dò đó nó cũng tương đối à, bởi vì cái thích hợp nó có hai trường hợp thích đề mục thích hợp nó có hai một thích hợp là bởi vì mình theo cái đề mục đó, đó mình có được niệm tốt hơn định tốt hơn tuệ tốt hơn thì cái đề mục nó được gọi là đề mục thích hợp nhưng mà nó có trọng thứ hai nữa là đề mục thích hợp chính là cái đề mục mà sau này mình đắc đạo với nó ví dụ như tôi rất thích đề mục uh, bất tỉnh thí dụ như vậy nhưng mà sau một thời gian có một lúc nữa nó tự nhiên tôi đổi qua đề mục hơi thở cái tôi đắc đạo thì lúc bây giờ trong mấy mươi năm qua là tôi mê đề mục bất tỉnh thí dụ như vậy nhưng mà giờ cuối khi tôi vừa đổi qua đề mục hơi thở thì tôi chứng đạo thì như vậy mấy mươi năm qua đó, đề mục bất tỉnh nó cũng là một đề mục thích hợp thích hợp là vì tôi tu tập nó tôi được nhiều cái thành tựu ừ. nhưng mà bây giờ tôi lại đắc đạo nhờ cái đề mục hơi thở đề mục này xưa giờ tôi cũng thích lắm không nhưng bây giờ khi bước vào đề mục này tôi thử được có một hai ngày rồi tôi đặt đạo thì trong trường hợp đó đề mục hơi thở lại cũng là đề mục tích hợp như vậy đề mục tích hợp nó có hai một là nó cho tôi nhận ra cái sự tiến bộ thấy rõ của mình hai là đề mục đó gọi là tích hợp là bởi vì chính đề mục đó đưa tôi vào cái sự chứng đắc đó, thành tựu thánh trí thì nãy giờ tôi nghĩ tôi nói cũng nhiều rồi đó không trong cái câu hỏi câu hỏi dạ chúng con kính tri anh sư dạ thưa sư hiểu hỏi <laughs> dạ thì ờ, cái căn tánh thì thì mình thật ra là mình cũng phải phải phải coi biết. đó làm ơn đừng có dạ. bàn à. tôi thù bàn đó bây giờ cứ vô đó mình tạo coi trong đó nó nói cái gì cái bàn hoài cái dân mình không biết ghế khoái bàn không à mà, mà không có ghế lấy gì ngồi thích bàn rồi người ta niết dạ, bàn thế... mình mới có bàn chứ mình chưa chưa chịu niết mới có bàn <laughs> dạ kính tri ân sư thưa sư câu hỏi kế tiếp thì cũng là liên quan đến thiền sư thì một vị này hỏi dạ xin sư chỉ dẫn cho chúng con cách thiền quán 12 nhân duyên dạ uhm, cái niềm ờ, cái đề tài này là chỉ riêng cái câu này không là tôi giảng 18 ngày nha 18 ngày cho nên là tôi chỉ gợi ý thôi là bài chuyện đầu tiên mà con vào trong cái quyển kinh nghiệm tuệ quán mà bài của ngài mô cốc ngày mua cốc á mua cốc à, mua cốc à, làm ơn đọc cái chữ mua cốc à, trong đó có trong đó có cái, cái bài của ngày mua cốc ngày giảng về cái quan hệ giữa 12 viên khởi và cái pháp môn tứ niệm xứ á à, rồi còn cái chuyện mà mà mà mà mà, mà quán niệm hai duyên khởi đó thì trong khóa một tứ xứ có bị dòm tôi chuyện đầu tiên các vị thuộc lòng cái chi pháp của 10 12 duyên khởi chưa vô minh là cái gì đó vô minh đó là tâm sở si là là gồm có bốn cái bất tri bốn hoặc là tám cái bất tri nhà mình nói bốn đi bốn là vô minh trong tứ đế đó không biết mọi thứ là khổ không không biết mọi cái đam mê trong khổ là nguyên nhân sinh khổ không biết rằng à, cứu cánh thoát khổ là hết cái đam mê trong khổ và không biết rằng ừ, bác chánh đạo là con đường dẫn đến cái sự chấm dứt cái niềm đam mê ấy. đây không biết cái đó từ nền tảng không biết cái này nè nó dẫn đến cái chuyện là mình ừ, đầu tư các nghiệp thiện ác à, cái đó gọi là vô minh duyên hành à, do không biết mọi thứ là khổ cho nên mới còn ờ, trốn khổ tìm vui đấy mà mới trốn khổ tìm vui có hai cách một là làm ác hay là làm thiện thì làm ác đưa xuống đường đi xuống mà làm thiện đường đi lên thì từ cái chỗ có nghiệp thiện ác nó mới dẫn đến cái tâm đầu thai à, tâm tái sinh à, tâm tái sinh vào các cõi này rồi từ cái chỗ có cái tâm đầu sinh tâm à, đầu thai và các cõi mình ờ, có đủ sáu căn hay không bởi vì tùy thuộc vào cái cái nghiệp thiện ác mà mình tạo mà mình đầu thai vào cõi nào mà à, tùy nghiệp thiện ác mà mình có tâm đầu thai à, cõi nào có những cái tâm đầu thai nó dẫn về cái cõi mà có đủ năm quẩn đủ sáu căn à, có cõi có cõi thì nó không đủ năm quẩn nó không đủ sáu căn có cõi thì nhất quẩn e có vô hà đó cái cõi thì bốn quẩn cho tu vô hà đó cái cõi thì đủ năm quẩn bao nhiêu vô hà đó bù mí hả rồi từ cái chuyện mình mình đầu thai cho trong đó đó thì mình mới có đủ sáu căn hay không và hãy có sáu căn á, thì có sáu xúc sáu thọ xúc tức nghĩa là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức còn sáu thọ là cái mà bất khả ly hãy luôn luôn hãy có xúc phải có thọ và trong hành trình sinh tử á, hãy kế sau cái thọ là luôn luôn lại. hãy gặp thọ ưu á, thì mong mong trốn được nó à gặp thọ ưu thọ khổ thì mong trốn được nó hoặc là đang khổ như vậy hướng tới cái ngọt ngào hướng tới cái hỷ lạc còn nếu mà gặp thọ lạc thọ hỷ thì khỏi nói rồi là đam mê trong đó đúng rồi còn nếu gặp thọ thọ họ, khổ thọ ưu thì lại mong hướng tìm cái ngọt ngào tìm đến cái lối thoát như vậy là thọ duyên ái là cho đó mà hãy ái ở cấp độ mạnh đó thì gọi là thủ bởi vì ái mà đi kèm với nói theo đà nó ái tâm tham học tà đó uh đích thí gạch tá à, gọi là đích thí gạch tá lô phát chích tá là cái tâm tham học tà nó lúc bây giờ nó đã thành thủ thủ chính chính là tham ái với tài kiến thôi như vậy hết mà do có ái và thủ thì nó lại vô tình nó lại quay lại cái vòng tròn cũ có nghĩa là nó lại trở lại với nghiệp thiện ác à, do thích thú trong cảnh trần à, do thích thú cảnh trần nó mới có chuyện đầu đầu tư thiện ác lúc bây giờ mình đầu tư nghiệp hữu mà hãy đầu tư thiện ác nghiệp hữu có nghĩa là mình đang kính đáo tạo ra cái sanh hưởng tức là tạo ra tâm đầu thai có nghĩa là mình quay ngược trở lại cái vòng tròn sanh sanh vòng tròn duyên khởi mà hãy có tâm đầu thai là phải có tái sinh đầu đời phải có tái sinh thì phải có già bệnh chết sầu bi khổ ưu não mà khi mà có cái cái sầu bi khổ ưu não nói gọn á là có khổ thân khổ tâm á, thì bắt đầu sao ta ở cái tên mà còn vô minh á ở cái tên mà còn vô minh á, khi mà nó gặp sự bị khổ não thì phản ứng đó là sao là trốn khổ tìm vui mà nó vì nó vô minh trong bốn đế mà cho nên là nó không biết rằng mọi hiện hữu là khổ và chính vì vậy cho nên nó trốn cái khổ này bằng cách là nó đầu nó tư một cái khổ khác nó tìm đến một cái khổ khác như vậy thì cái vòng tròn sinh tử nó lặp đi lặp lại hoài do không biết mọi thứ là khổ nên đúc đầu vào khổ do đúc đầu vào khổ nên tiếp tục tái sanh trong các cảnh mà do tiếp tục tục để sanh các cảnh lại tiếp tục tạo nghiệp thiện ác do tạo nghiệp thiện ác mới quần vẫn quanh lại các cõi mà nó cứ cái dòng cái dòng con kỳ nhông ông kỳ đà kỳ đà cha các cá các cá là kỳ nhông dân tiên cổng mẹ chạy ra đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô dân tiên cổng mẹ chạy vô đụng phải cái bồ cổng mẹ chạy ra mà mình cứ đi hoài đi hoài như vậy thì cái tu tập từ quán là sao tùy cái căn cơ của mỗi người ví dụ như bây giờ tôi đang tham tôi đang thích cái gì đó tôi biết rằng đây là ái Ừ, biết đây là đây là một mắt xích trong duyên khởi ừ. khi tôi giận tôi biết đây là sầu bi khổ u não lại là một mắt xích trong duyên khởi ừ. khi tôi có tâm tham ái tôi biết tôi vừa biết đây là ái mà tôi còn biết cả đây là thọ thọ, thọ lạc hay là thọ hỷ tôi cũng biết rõ rằng đây là thủ tôi cũng biết rõ đây là nghiệp hữu tôi cũng biết rõ đây là phi phúc hành tôi biết rõ thì nó là quán duyên khởi quán gì nó có nhiều cách tôi nhắc lại lần nữa các vị có thể có thấy nhiều cách nữa À, nhưng mà đó là một cách mà tôi biết cái là khi tôi khởi tâm tôi thích nè tôi đang ngồi mà tôi nghe có cái mùi ai chiên xào nó thơm nó thoáng qua tôi vừa nghe thích cái tôi biết liền tôi biết đây là bất động hành nè tôi biết đây là vô minh nè yeah, do vô minh do vô minh tôi mới thích chứ đây là vô minh nè đây là là phi phúc hành nè đây là lục nhập nè đi nói là tỷ nhập mà đây là lục nhập nè à, đây là, là tỷ xúc đây là cũng là sáu xúc nè đây là sáu thọ nè sáu ái nằm trong đây rồi tứ thủ cũng nằm trong đây rồi hai hữu cũng nằm trong đây và đây chính là cội nguồn của sanh lão tử dậu ừ, bi khổ hồn đạo tức là nghĩ ngay trong khoảnh khắc ngay trong cái khoảnh khắc mà tham thích cái gì đó là tôi biết ngay đây là điểm bắt đầu của dòng của dòng sanh tử này và khi tôi giận cũng vậy khi tôi giận cái gì đó tôi bất mãn gì đó tôi biết đây chính là khổ chính là sầu bi khổ u não bị coi kỹ phải không cái chi pháp của của của gọi là ra mà đúc cara dukkha do manasupayasa nè đúc dukkha do dukkha do manasupayasa tức là khổ thân mà khổ tâm ấy thì cái đúc dukkha là khổ thân mà đồ manasa là khổ tâm nè thì cái sân nó cũng là cái khổ thì ngay lúc tham hoặc giận tôi biết đây là một mắt xích trong dòng duyên khởi rồi tôi tiếp tục khi tôi đang đi chánh niệm thì tôi vẫn biết đang đi chánh niệm à, mà tôi đang à, đang ngồi biết mình tôi đang ngồi à, đang thở ra thở vào nói chung mà mỗi lúc tôi chỉ biết một cảm thôi nhưng mà khi nếu mà tôi có ý quán duyên khởi đó thì tôi phải học giáo lý để tôi mỗi bác xích như vậy tôi biết cái này là bác đây là một bác xích trong duyên khởi mà tôi nhắc lại lần nữa đừng có tham nghe cái đó cao siêu bây giờ là cứ học giáo lý nha cứ học giáo lý rồi khi mà giáo lý mình cứng á, thì mình sẽ dò mình coi ở trong bà trên nếp á, bà giảng rằng trong này trong cái, gọi là nội dung của tuệ quán nó gồm có sáu cái panya pumi à, uh, gồm có gọi là quẩn xứ giới đế duyên khởi thơm thì bà bà bà giải mình học bà, bà đề nghị là phải học giáo lý học cái ai thì làm căn bản thì trong lúc đó lúc mà tu tập bắt bắt đầu bắt tay vào tu tập tự quán thì cái gì nổi bật thì ghi nhận cái đó thì hãy cái kiến thức mình mà vững thì mình có lúc mình quán niệm về bốn đế có lúc mình quán niệm về hai duyên cởi có lúc mình quán niệm về năm quẩn có lúc mình ghi nhận nó như 12 xứ 18 giới tùy nhưng mà mình phải vững kiến thức phải vững để bất cứ lúc nào mình cũng thể có thể ghi nhận cái cảnh danh sắc theo cái hướng mà mình muốn mà ở đây cái trong tự quán mà xài chữ muốn thì nó rất là bậy nhưng mà trong ngôn ngữ bắt buộc phải xài chữ đó thôi nha có nghĩa là lúc đó tùy duyên mà mình chật nhận đó ví dụ như mình nhìn cái này mình biết rồi đây là má mình cũng được đây là vợ của ba mình đây là con gái của ông ngoại mình đây là con dâu của ông nội mình đều được hết nha tôi nhắc lại lần nữa đây là má của mình thì cũng bà này mà đây là con gái của ông ngoại mình cũng được mà đây là con dâu của ông nội mình cũng được À, đây là vợ của ba mình cũng được miễn sao mà mấy này mình biết hết thì tùy duyên tự nhiên miễn sao mình ghi nhận được cái bà này bà bước vào mặt mình biết bà là ai còn chị hỏi bây giờ lựa ai chứ bây giờ bây giờ cho bà làm má hay làm vợ hay làm con hay làm dâu có tùy up to you tùy duyên thôi nhé nhưng mà du phải biết rõ dâu là sao con gái là sao má là sao vợ là sao du phải biết rõ nha yeah. Ừ, du phải biết rõ biết cái bài biết cái bà đi ngang bà là tùy mình là cái gì tùy duyên bởi vì do cái ba la mật có nhiều đời thì mình sẽ cái tâm mình sẽ chốt lại ở một cái cái, cái kiểu quan sát nào đó ok rồi cô chúng con kính tri ân sư dạ câu hỏi kế tiếp không nghe dạ. có hiểu không tôi rầu quá tôi tôi giảng là tôi xin lỗi tôi giảng tôi sợ ma tôi giảng đạo cho là Việt Nam tôi giống như giảng nó cứ rùng mình và nó sẽ nghe một sự hoang vắng nghe cái khối nhang nghĩa trang biết ai hiểu ừ. cứ nó hỏi tôi đi cô Dạ, thưa sư. Dạ, kính thưa sư, con được biết đối với tăng ni thì các việc như bói toán, chiêm đoán, phong thủy, tử vi, chiêm tinh, xem tướng, vân vân. Nếu dùng nó để kiếm sống thì được xem là tà mạng. Vậy nếu người cư sĩ kiếm sống bằng những nghề này thì có được xem là thiếu chân chính không ạ? À? Trường hợp người cư sĩ chỉ tự xem để chiêm nghiệm về nhân quả và nghiệp lý không xem theo lối tìm cầu hay mê tín và cũng không dùng huyền học để kinh doanh thì có tội không ạ à, thưa sư? Kính mong sư giải đáp thắc mắc giúp con ạ. À. Câu hỏi thì hỏi ăn gian. Câu hỏi này giống như mình à, mình hỏi vậy chứ ừ, tôi ăn kiêng tôi không ăn mặn tôi không ăn ngọt không ăn dầu mỡ không ăn đồ chiên rán đồ nướng lâu lâu 6 tháng tôi ăn miếng dứa ừ, chiên có sao không ngay trong câu hỏi là đã thấy xạo rồi tôi là người ăn kiêng mà 6 tháng tôi ăn một miếng à vậy còn kỹ gì nữa để hỏi hả ăn kiêng mà 6 tháng chỉ ăn có một miếng chuối chiên thì thì bệnh gì mà mà mà mà mà, mà, mà đâu có bệnh gì mình cử bởi vì sáu tháng không biết khi mà mình đã nói rằng tôi coi để mà tôi, tôi, tôi, chiêm nghiệm ờ, nghiệp báo đó thì ngay trong cái con đó quý vị đã ăn gian rồi nếu mà quý vị coi chỉ tay coi tướng mà để chiêm nghiệm nghiệp báo thì quý vị cao siêu quá cho tôi xin địa chỉ cho email cho facebook để tôi tới tôi học nha như vậy thì ở đây mình chốt lại tăng ni là không được đụng tới cái vụ đó rồi ba cái vụ mà chim ờ, mộng rồi mà tướng số phong thủy bùa phép là không được rồi không bây giờ nói cư sĩ thì trong kinh ghi rất rõ là cái nghề nào mà mang những nội dung sau đây nghề nào mà mang những nội dung sau đây thì bị xem là tà mạng thì tự mình xét à chứ làm sao mà kinh nào mà kể cho hết được 850 ngàn nghề này sao kể hết thì bây giờ mình, mình cứ dựa vô nội dung trong kinh cái đã cái nghề nào mà xâm hại sức khỏe tánh mạng niềm vui sự an toàn sức khỏe tánh mạng niềm vui sự an toàn của người khác à, thì cái nghề đó lại xem là tà mạng thí dụ như buôn bán chất say buôn người buôn chất nghiện buôn người buôn vũ khí buôn thuốc độc buôn thịt sống thì mình ngồi mình dò vô mình dò mấy cái này nó à tại sao kỳ ta thì rõ ràng cái nào mình buôn cái mình buôn bán mình làm cái nghề gì mà ảnh hưởng nó xâm hại đến sức khỏe nè tánh mạng nè niềm vui nè à, và sự an toàn của người khác thí dụ như mình thấy mình bói các vị biết bói làm sao mà mình nói tốt được bói lâu lâu phải hù nó cái chứ à, bói phải hù còn nếu mà mình bói mà mình nói toàn là chuyện vui không vậy là nó dốc xin lỗi nhà đời có đời đứa nào mà vui không đời là buồn đời là nước mắt không à cho nên hãy bói là mình tự mình nghĩ thì bói bây giờ, bây giờ quyết định bói nói chuyện vui hay chuyện buồn nếu nói chuyện vui là mình mình nói dốc còn nếu nói chuyện buồn là mình dọa cho người ta sợ có nên hay không mà tự nhiên ngày đầu năm đầu tháng nó đang vui thế này tự mình phát nó một câu mình nói là năm nay coi chừng ừ, gia đạo trục trặc Dạ, tài chính khủng hoảng vậy mình nghĩ mình có nên nói hay không mình nói làm cho người ta teo cũng không nên mà mình cứ nói năm nay là thôi tha hồ ngồi yên phát tài thì cũng không nên vậy thì đâm ra nói dốc phải không vậy là tốt nhất người phật tử theo tu theo tôi dựa vào nội dung trong kinh thì cái gì mà nó mang cái tính một là xâm hại quyền lợi của người khác mang nội dung lừa đảo người khác dầu để trấn an cũng không nên trấn an an ủi mà nó không thật bởi nên nhớ trong trung bộ kinh đức phật ngài có dạy thế này đức như lai nghe kỹ nha đức như lai không nói khi mà đức như lai đức như lai phát biểu cái điều gì đó cái điều gì mà nó có lợi cho ờ, điều gì không có lợi mà nói rằng người ta thích thì như lai cũng không nói nó điều đó vô ích mà không có lợi ờ, điều đó không không có lợi ích mà nói rằng người ta thích thì ngài không nói cái điều gì không đúng sự thật mà nói rằng người ta thích ngài cũng không nói còn cái điều nào đúng sự thật hữu ích mà người ta nghe ta cũng thích thì dứt khoát phải nói còn cái điều nào mà đúng sự thật lợi ích nhưng mà người ta nghe không thích thì ngày tùy thời mà nói chọn lúc mà nói như vậy thì chốt lại tức như là chỉ nói cái điều nào mà nó hỏi đủ hai điều kiện đúng sự thật và hữu ích hữu ích là gì là nó giúp được cho cái đời sống tâm linh cho cái con đường giải thoát vậy bốn cái tiêu chuẩn mà phát ngôn của đức như lai chư phật ba đời mười phương gồm có dựa vào bốn tiêu chuẩn này điều nào không đúng sự thật không nói điều nào vô ích không nói điều nào vừa lợi ích mà vừa đúng sự thật á, thì mới nói nhưng mà nếu mà người ta không thích thì ngày tùy tùy lúc mà nói thí dụ như chuyện phong thủy trong kinh mình không có bác nha có nhiều người hiểu lầm à, dốt dốt không vô học giáo lý là tưởng là đạo phật bác không đúng phong thủy nó có cái đúng của nó tướng số nó có cái đúng của nó mặc dù thầy bói mù bói tầm bậy tầm bạ thì nó phải một tỷ là lâu lâu mới gặp được cái người mà, mà giỏi thứ thiệt vì chấm tiêu vi của nhiều ta nó chấm gọi nó là siêu quần á nhưng mà nó xét về mặt lợi ích giải thoát thì nó không có nó đúng sự thật đó chứ đúng bùa chú đúng á bùa chú mà bùa chú mà thứ thiệt nó đúng á nó ép bụng phình lên đó đúng nhưng mà được xét về mặt lợi ích giải thoát nó không có thì trong trường hợp đó người phật tử không có rớt đó. nghe nghe nhắc lại lần nữa đúng sự thật vô ích là không rớ đúng sự thật nhưng mà vô ích là hoặc là vô ích một là đúng sự thật và vô ích thứ hai là cái điều đó là nó vừa vô ích mà vừa sai sự thật cũng không nói người phật tử chỉ dựa hai cái biên chứng này thôi một là hữu ích và đúng sự thật có nhiều cái nó đúng sự thật mà nó vô ích không nói nha đúng sự vô ích không nói hoặc là là hữu ích trước mắt nhưng mà nó lại là là là sai sự thật ví dụ như mình có thể mình ba cái vụ mà bói toán phù phép thì có nhiều cái nó cũng sai đó à, nhưng mà ít ra nó thì ừ, nó cũng giúp ích cho người ta nó sai sự thật nó cũng giúp ích cho người ta thì các cũng người phật tử cũng tránh luôn nha thì như vậy thì tôi nhắc lại lần nữa các vị hỏi tôi thì có tin ba cái đó không tôi trả lời thế này chẳng hạn như chỉ tay nó là biểu hiện của tiền nghiệp ví dụ như cái đường mạng đạo đường tâm đạo à, được cái mấy cái cung kim tinh thủy tinh mộc tinh tôi tin chứ tôi tin nhưng mà tôi tin đây nghĩa là gì là tôi tin đó là cái biểu hiện của tiền nghiệp nhưng chính những cái ngành băm palmistry họ cũng cho mình biết một chuyện là cái chỉ tay mình nó, nó thay đổi liên tục họ chỉ cho biết vậy thôi vì cái tâm tư tình cảm thể xác thể sinh lực của mình nó thay đổi theo theo mỗi quý mỗi 3 tháng mỗi 6 tháng rồi ờ, nói theo Phật pháp mình thì cái tiền nghiệp và cái tâm lý hiện tại nó nó có tương quan lẫn nhau cái kiểu sống hiện tại của mình nó ảnh hưởng đến cái tướng của mình ảnh hưởng đến cái chỉ tay của mình cho nên mình coi cho vui việc thôi chứ còn nó không có giá trị tuyệt đó không chứ nếu mà có thể coi chỉ tay coi ngày sinh mà biết được mọi sự thì thế giới này nó đại khác rồi nha tôi nhắc lại nếu mà nó cái độ chính xác của nó mà trên 70 phần trăm thì thế giới này người ta đã có những cái bộ, cái chuyên ngành gọi là chính thức cho các trường đại học rồi nhưng mà không cho đến bây giờ nó vẫn là một cái bộ môn mà gọi là gọi là xe lẻ à, trong bóng tối chứ nó cũng chưa được chính thức công khai nha cho nên tôi nhắc lại là người phật tử một trong những tiêu chuẩn của người phật tử ở trong à, tăng chi bộ kinh ý, cái phần mà năm pháp à, phần năm pháp thì đức phần ngày dạy trong đó có một điều gọi là à, cô tú halika mangalika có nghĩa là người phật tử tránh xa cái chuyện mê tín dị đoan mặc dù trong đó có nhiều cái nó có giá trị 40 phần trăm 60 phần trăm 70 phần trăm nhưng mà vẫn bị xem là mê tín dị đoan là vì sao là bởi vì nó đa phần là nó phải dựa vào cái, cái thứ niềm tin vớ vẩn niềm tin vớ vẩn là niềm tin nằm ngoài tam bảo nằm ngoài nghiệp lý nằm ngoài cái lý tưởng giải thoát thì gọi là niềm tin vớ vẩn nếu mình tin nghiệp lý thì mình cứ cắm đầu hành thiện không có màng tướng tốt tướng xấu không màng xanh ngày giờ nào không màng ba cái chuyện điềm này điềm nọ chim bao chim biết dẹp cứ cắm đầu hành thiện cắm đầu giữ cái thân nghiệp thiện khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện còn ngoài ra là bỏ hết vậy dạ rồi xong dạ chúng con chị ăn sư dạ thưa sư câu hỏi tiếp theo dạ kính thưa sư sư cho con hỏi về vấn đề triệt sản ở người nam và nữ hạ vì đời sống cư sĩ dễ gặp tình huống khó giữ mình hay thậm chí tình huống không còn bảo vệ được mình nên con cũng muốn triệt đoạn hẳn những mầm mống nguy cơ như vậy. Vì nếu lỡ mang thai thì không thể giết thai nhi, và nếu sinh đẻ thì xem như lại đang đầu tư và vướng mắc thêm vào một cuộc khổ. Suy nghĩ này chắc khó chấp nhận với người đời. Sư cho con xin được hỏi góc nhìn từ người trong đạo về vấn đề này ạ. À. Kính chị Ta hỏi gọn thôi, người ta hỏi gọn là từ góc nhìn kinh điển suy nghĩ sao về về vụ triệt sản cái câu nó đơn giản thôi dắt đi cho nó dài nó lê thế rồi ok nó như thế này nếu chỉ đơn giản triệt sản từ phía vợ hoặc phía chồng với mục đích là đề phòng tai nạn ngoại ý nghe nếu mà làm cái chuyện đó với mục đích là là đề phòng cái tai nạn ngoại mút thì ok còn có trường hợp là triệt sản để tha hồ tung tăng mà không sợ để lại hậu quả thì cái này là bậy có hiểu tôi nói gì không có hiểu không dạ vâng dạ nó vâng. có hai trường hợp đó trường hợp một là triệt sản chỉ vì đề phòng cái tai nạn ngoại muốn còn trường hợp hai là triệt sản để tha hồ tung tăng hưởng dục trường hợp thứ hai là bậy ừ. còn cái chuyện mà nói về nghiệp báo thì không bởi vì triệt sản là nó là um, giống như nó giống như một cái người có nhiều người họ, họ muốn ăn kiêng đó họ phải làm bao tử nó nhỏ lại trường hợp này cũng có làm một tử nó nhỏ lại cho nó ốm hoặc là ừ, có nhiều trường hợp khác ví dụ như trong cơ thể mình cái cái gì mà nó dư à, thì người ta có thể cắt bớt có thì tôi biết có làm cho nó nhỏ lại ừ. à, thì ờ, cái chuyện triệt sản đó tôi thì nghĩ là bình thường phá thai thì không được ừ, phá thai thì trong kinh gọi là trong kinh trong Pali trong tạng luật có một cái thuật ngữ nói rõ cái chuyện luôn gấp ba ba ba tá nát ba tá nát là làm rơi gấp là phá thai nó làm được chứ còn vụ triệt sản thì mình chặn từ đầu thì không sao hết chặn từ đầu đừng có gì hết giống như là thuốc thuốc trừ kiến giác chuột nó cũng có hai loại một loại là nó ăn vào nó chết à thế nhưng mà nó có một loại thuốc thuốc thuốc thuốc trừ kiến á, mà mình rắc cái lúc mà chưa có kiến mình quét sạch đi mình quét sạch xong rồi mình rắc thì nó nghe cái mùi đó nó không có gôn thì trường hợp đó thì phật tử xài được còn thứ con người ta đang bò lẫm ngõ mà mình rắc đầu cho nó co rúm nó quấn quýu lên thì nó không được nha chứ còn mình quét sạch sẽ hết mình lấy đồ hút đồ thổi mình thổi cho nó hết rồi nó trống trải không có còn con nào hết mình mới rắc cái thuốc nó lên nó nghe cái mùi nó tránh từ xa thí dụ như con rắn thì nó kỵ cái mùi tỏi nó kỵ cái mùi lưu huỳnh à, thì um, hoặc là nó có một cách nữa là cái, cái giấy bạc cái giấy alue mà người ta quấn đồ người ta nướng ấy mình bóp lại mình bóp thành cho nó hơi tròn tròn giống như trái cầu vậy đó rồi mình cột dây mình mình cột dây quanh nhà nó cứ xa xa có một một một trái cầu bằng bằng cái giấy alu đó mình canh sao mà cho cái trái đó nó chạm xuống đất một chút nặng gió thổi nó cứ quét nó, nó cứ đưa qua rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt, thì con rắn nó nghe nó, nó sợ trường hợp mình không có lưu huỳnh mình không có lông não nè lông não mà không có lưu huỳnh não không có tỏi tươi để mà rắc chung quanh đó, thì mình có thể mình làm cái biện pháp đó mình lấy cái ờ, giấy bạc đó mình, mình bóp lại thành ra cái cầu sau khi mình treo sao mình cho nó chạm cái đất một chút thôi Đặng gió thổi cái nó cái kêu rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt thì cái rẹt rẹt nó đuổi rắc đi thí dụ như vậy ngừa là không có tội ngừa là không có tội thì ở đây cái chuyện triệt sản cũng như vậy mà hiểu nha thì nghĩa là khi chuyện chưa xảy ra thì mình triệt những người mình tự mình hiểu triệt sản ờ, chứ không có tội gì hết nhưng còn điều là có hai trường hợp như vậy ok dạ chúng con tri ân sư dạ con kính uh, dạ kính thỉnh lễ sư con tên là su nha ní xin sư giải thích giúp con tại sao có người theo nam tông bắc tông hoặc mật tông hay theo chúa họ cầu xin có được sự linh ứng vì vậy họ tin rồi theo như vậy những tôn giáo đó tốt như thế nào tốt như thế nào đến nỗi linh ứng còn con tin chắc rằng Nam Tông rất có chánh kiến và con hoàn toàn tin tưởng. Chỉ thắc mắc, họ có những điều không hợp lý lắm mà lại linh ứng nên khiến con người chúng ta có nhiều loại tôn giáo đến vậy. Kính sư ân sư đã giảng pháp cho chúng con. À, cái đêm cuối cùng trước khi mà Đức Phật ngày tịch đêm cuối cùng thì có một ông du sĩ ông đến gặp ngài ông hỏi ngài ông hỏi gì chứ ừ, con thấy con cứ tiếp xúc nhiều vị giáo chủ đạo sư lắm thì, thì ờ, nghe đồn là vị nào cũng là thánh hết trơn không thì con xin hỏi có đúng không thì ờ, đức phật ngài trả lời thế này ở đây ta không có trả lời cái chuyện ai là thánh ai phải là thánh cái đạo nào ra sao ta không có nói nhưng mà ta chỉ nói cho người bốn số không thôi cái không thứ nhất là trên trời không hề có dấu chân không không trên đời không trên trên mặt trên hư không không giờ có dấu chân đó là chuyện dứt khoát đúng cái đó nghe mình nghe nó hơi quầy vốn nhưng mà cái đó nó, nó là tiền đề cho ba cái sau giống như trên bầu trời trên hư không thì không có dấu chân cũng vậy có bốn có ba điều sau đây là là không có là không có cái gì đã hiện hữu mà lại vĩnh cửu cái không thứ hai là không bao giờ ngoài bát chánh đạo mà có thánh nhân cái không thứ ba là chư Phật không bao giờ còn phiền não tổng cộng là bốn không à, thì ở đây cũng vậy các vị hỏi tôi chứ mấy cái đạo kia quý vị thấy nó tôi nó cũng hơi tầm sạp đi à, mình sẽ chỉ nó hơi nặng là tầm sạp cho nên mình tin cái nam tông nhưng mà tuy nhiên đứng ở trong cái nhà nam tông mà cũng hé hé cửa sổ giờ qua thấy mình kia cho, cho, tụi nó xàm mà tới tụi nó cũng có cái hơi linh linh đúng không này tự nhiên thế này ở đây không có bạn cái đó mình chỉ tự quý vị hỏi lòng quý vị ấy cái cái lý do nào mà tôi tìm đến với Phật pháp tôi đến tôi cầu giải thoát hay là tôi tìm mấy cái linh linh đó ba cái vụ mà chữa bệnh rồi ba cái vụ gì mà cầu hồn rồi lên đồng lên cốt tự tự mình hỏi lòng mình cái nhu cầu mình là cái gì nếu nhu cầu mình là để thân lạc tâm an tiêu trừ phiền não chấm dứt sanh tử ba cái thân lạc tâm an tiêu trừ phiền não chấm dứt sanh tử thì ba cái này Phật pháp giúp cho mình được còn ba cái vụ mà linh hiển rồi, rồi, cô sát cậu gì đó nếu gì thấy nó linh thì ok nhưng mà tự mình hỏi là mình nó có nhu cầu thôi nếu mà mình không có nhu cầu thì thôi mình đừng nghĩ tới đó hàng chay ví dụ như tôi là vừa là đàn ông mà tôi vừa là ông sư thì cái vật dụng tôi thường ngày tôi xài là cái gì thì tôi chú chú ý cái đó thôi chứ còn mà tôi không có cần nhất thiết tôi không nhất thiết tôi phải đi ngang mấy cửa hàng mỹ phẩm tôi nói, cái đó tôi không có xài cái đó của phụ nữ nhưng mà sao tôi vừa không thấy cái trời cái chai nó hay quá cái chai nó đã đẹp quá một cái nón này một cái nón nó thắt cái nơ đẹp thì cái cô, cô cái trăm cái trăm mà cái lượt trộn đẹp quá kệ nó cái nón cái trăm cái lượt hũ phấn chai son không mắc mớ gì tôi hết cái nhu cầu của tôi không phải là cái đó nha cái tự nhiên mắc cái vấn gì mà cứ đi vòng vòng mỹ nó kêu là window shopping nó kêu là đi mà đi đi, đi, đi, đi, đi, đi dạo cửa của tiếng đức nó kêu là liếm cửa sổ cứ là đi dầm dòm dòm áp cái mặt vô khỏi nó bán gì đâu mà mà cái nhiều món nó không có mắc mới mình hết chỉ có một lần nữa mình mình đức ấy tôi đi chờ à, phật tử họ đưa tôi bác sĩ rồi tôi chờ họ lâu quá tôi mới đi đảo rã rảo mình vỉa hè cho đỡ chát tôi rồi mấy cái cửa hiệu gì nó bán cái đồ lạ quá tôi áp mặt tôi nhìn tại bữa nó đóng cửa mà cái cái tiệm nó bữa đó nó đóng tôi thấy nó bán mấy cái đồ dài mỗi bộ nó nó, nó, nó, hợp với mình tới hồi tôi nhìn sâu vô trong tôi thấy chỗ cái chỗ đó là bán đồ cho người handicap thì biết không mấy cái, cái... <laughs> ba cái thứ mà tàn tật ví dụ như mấy cái mấy cái tay vịn mà trong nhà tắm mà mình mua dành gắn cho mấy mấy cụ mà đứng không được rồi ba cái đôi dép mà xài cho người bị bị vấn đề ở chân rồi mấy cái ghế mà để dành cho ta tắm cái người già trong bồn tắm tắm nó xối xuống nước đi hết từ lúc tự tôi bật tôi cười cho trời nãy giờ mình coi cho đã của coi cái chỗ mà mà nó quớt để à. mình bữa đó đôi giày giày tôi nó hư mà mang nó đau quá đi tự nhiên mình liếc thấy cái đôi đó nó hợp với mình nhưng mà coi kỹ là cái đó nó bán cho mấy người có vấn đề đây ở đây cũng vậy bà con xét coi bà con có nhu cầu gì nha nếu mà cái nhu cầu là thân lạc tâm mang tiêu trừ phiền não và giải thoát sinh tử nó là nhu cầu tránh thì cứ ở đây học giáo lý và sống đạo còn ngoài ra ba cái vụ linh hiển linh ứng cái gì đó là không nhìn thấy nha ok cái nhu cầu mình mình chỉ giải quyết nhu cầu mình thôi còn nếu gì thấy cái đạo này không giúp không có đáp ứng thỏa mãn cái nhu cầu các vị thì các vị có thể lên đường đi tìm đến đạo khác nha nhưng mà mình đã mình thấy ở đây dừng chân được thì đừng có nhìn cái khác nhìn thôi nó, nó khủng á vậy đây dạ chúng con tri anh sư dạ thưa sư câu hỏi tiếp theo dạ vì sao bà Visaka là sơ quả đoạn trừ thân kiến nhưng khi cháu cưng bà mất bà vẫn đau khổ đến khóc với Đức Phật con là phàm nhân thì phải làm sao đối diện với việc chia ly cách biệt với người mình thương quý nhất dạ kính tri anh sư à, trên hình thức á, thì cái vị sơ quả khi khóc á, cũng khóc như mình vậy đó không có nghĩa là cũng nước mắt chảy nhưng mà theo cái mà tôi hiểu trong kính ấy, thì vị đó không còn thân kiết vị đó khóc tức cái việc chuyện mà bị nó đột ngột mất đi một cái, cái người thân mà bị nó khóc đó chỉ là một phản ứng là một cái một cái biểu lộ mang tính phản ứng mà nó là quân tập nhiều đời như vậy chứ còn chiều sâu đến cho vị đó ngồi xuống một chút mà có người nhắc một câu thôi à, các hành là vô thường thì phải nín liền chứ không phải như mình cái đó tôi dám bảo đảm nhưng mà quý ca thấy bà khóc vậy đó mà khi nó phật ngài hỏi bạn câu hai câu cái mà nín liền ví dụ như ngài hỏi quý sa ca con có muốn tất cả nhẹ dân chúng trong cái thành phố này thành bà con của con không cái bà bà đang khóc cái bà ngừng nó nó dạ muốn cái ngày nói nếu mà tất cả người ở thành phố này đều là bà con của con thì, chắc chắn rằng con ngày nào cũng khóc tại vì ngày nào thành phố này cũng có người chết con hiểu ta nói cái gì hay không hễ có ái là nó có khổ bạn nghe vậy là coi như bà đang ôn bài đó bà nghe à, mà nít liền cái câu rất là gọn cho nên nó đừng nghe, nghe rất là người có trí mà một câu mà con có muốn không con muốn ai cũng là bà con nó dạ muốn nếu vậy là con khóc đã luôn tại vì ngày nào cũng có người chết hết mà cái vấn đề của mình là sao mình gắn chặt ra đó cái ý niệm tôi là hoặc là của tôi thì cái ý niệm nó làm cho mình khổ cái vị tu đầu quần họ không còn ý niệm tôi là đó nhưng họ chỉ khóc như là một biểu hiện mang tính phản ứng chỉ vậy thôi nhưng mà chút xíu đó là họ khô nhưng ngày nay ừ, nghe bà Gutami mất ngày khóc nghe ngày sắp lại phát mất ngày khóc nghe ngày gia bà gia du mất ngày khóc nhưng mà khóc lên là chảy nước mắt vậy thôi ừ. chứ còn không phải là dãy dụa quằn quại rồi đập ngực bứt tóc thì không có nhớ đừng có nghe khóc đừng tưởng giống mình tôi cũng có dự một vài cái đám ma tôi có thấy có nhiều người khóc rất là đàn ông cắn chặt cắn cái này cắn cái quai hàm lại mắt đỏ rớt hai hộp rồi xong nó đau lắm nó đau tôi hoặc như bản thân tôi lâu lắm tôi không có khóc mà khi đau cái kìm nó rớt chân tôi đó tôi thấy nước mắt nước mắt tụi nó bung ra rõ ràng cái tuyến lệ nó làm việc biết đau quá mà à, đau nhưng mà xong rồi thôi chứ còn nít kiểu đó là khóc đã luôn ừ. thì ở đây cũng vậy đừng có nói chuyện khóc người bị tu đầu quần cư sĩ còn có thể gọi là có chồng có vợ sinh con bình thường nhưng mà đừng có nghĩ thấy vậy là tưởng là giống mình không có đâu vì sống trong đời sống cư sĩ nha rồi vì trách nhiệm gia đình trách nhiệm xã hội thì họ phải như vậy thôi này chứ còn họ đúng là người cư trần bất nhiễm ấy. chị à, mà tôi, thấy cái đó có tôi có biết được nhiều người phật tử họ không ly dị không phải là gì họ mê đắm cái hôn nhân mà tệ chỉ vì nó không cần thiết ừ, nó không cần thiết tại vì ly dị chi ly hấm ly thì tối cũng ai ngủ phòng đấy con cái lớn rồi ly chi cho tụi nó buồn để cho nó mất cha mất mẹ tội nghiệp cứ để về sống mình lấy mắt thường mình nhìn nó trụ sao một cái, cái, cái ông này chính miệng ông nói ông không thiết tha nó sống sống hay nhưng mà có cái chuyện nó bình thường lắm bình thường lắm ừ, trên hình thức thì rõ ràng nó có vợ có chồng có đôi có cặp đó, nhưng mà lòng nó cũng gắt rồi à, và cũng trong tu sĩ cũng vậy có nhiều vị trên người cũng có lá y nhưng mà cái, cái lý tưởng tu học nó ngủ ngắt rồi có đạo cũng vậy mà đời cũng vậy đắp y trên người mà lý tưởng Phật pháp coi như là phôi pha nhạt nhòa và ông ở đời thì cũng có những người mang áo cư sĩ nhưng mà cái tục niệm cũng phai phôi pha phôi pha nhạt nhòa nha cho nên trong kinh mới dạy có những người à, đạo ngoài vỏ nhưng mà cái cái cái đời mà trong ruột rồi có những người à, đời ngoài vỏ mà cái đạo trong ruột rồi có những người trong ngoài võ ruột đều là đạo có người võ ruột đều là đời có trong kinh nó nói bốn hạng nữa thì có những người hình thức là xuất gia những cái ruột cư sĩ có những người cái, cái ruột cái xuất gia mà cái cái vỏ cư sĩ rồi có những người vỏ ruột đều cư sĩ có những người vỏ ruột đều là xuất gia nhớ cái đó thì ở đây tôi tu đồ xem tôi nghĩ tôi đã nói cạn lời cái vụ tôi đồ rồi đó. dạ chúng con tri ân sư dạ thì đến đây con nghĩ là mình cũng ờ, đã hết giờ dạ, hay thì... quá <laughs> hay biết hoàn năng vực dạ thì con ừ, để chúng con xin dạ. kết thúc bằng một câu ờ, một lời tri ân của một vị phật tử gửi vào thưa sư dạ con xin phép đọc dạ chúng con thành kính tri ân sư do nhiều duyên qua những bài pháp sư pháp thoại sư giảng đã tạo điều kiện và tiền đề cho chúng con mở mang nhiều kiến thức về Phật pháp. Nhờ có hiểu biết nhiều cũng giúp lòng tin hay tín tâm về Phật pháp cũng lớn mạnh hơn. Con cầu mong sư luôn bình an và tạo nhiều duyên lành chia sẻ Phật pháp dạ. hơn nữa cho nhân sinh dạ. hữu tình kính tri ân sư thầy của một vị Phật tử tại gia 79 at à, gmail.com. Dạ. Yeah. Rồi, lời này cũng là lời lời thay lời chúng con tri ân sư dạ cảm thúc dạ cảm thúc dạ. chúc quý vị một ngày vui hẹn nhau tuần sau dạ rồi dạ chúng con tri ân sư